Vâng, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình xin giới thiệu đến ờ, các bạn những loại cánh cá có cái động phanh rất cao dùng để huấn luyện những loại cá săn mồi, thức ăn có thể quen được với cái thức ăn viên Đấy. ban đầu thì chú ờ, cá này có vẻ là chưa quen với thức ăn viên phải không ạ và sau đó thì nó đã ăn hết rồi hết một viên rồi đấy cái việc mà huấn luyện cá săn mồi các thức ăn tĩnh thì cũng không phải là quá khó quan trọng là cái thức ăn của chúng ta có một cái độ tăng cao thì sẽ hấp dẫn chúng kích thích chúng ăn hơn nếu như sử dụng các loại cảm mà không có độ tăng thì gần như là huấn luyện không thành công mình xin kết thúc clip ở đây